là cái vấn đề này ở đây đừng có nói là định nghĩa là không đua xe có chúng ta có làm tới nơi tới trốn chưa có đưa tiền với nhau qua lại chúng ta có làm rõ cái đó chưa phải không cái đó cái thứ nhất cái thứ hai nữa chúng ta thấy nó đua nó nguy hiểm chưa chúng ta có quay phim chụp hình lại chưa chúng ta có giải pháp chúng ta có bắt giữ chưa chúng ta có lấy lời khai chưa hành vi này có cấu thành tội đua xe chưa ta trả lời với người dân ta còn bằng không thì bây giờ phải tập trung mà làm